Anh, tối qua em chưa phòng tắm rồi đó nha Ồ, sáng quá Đó là nhờ nước tẩy rửa phòng tắm con vịt Với công thức Terminex mạnh mẽ Sát trùng 100% Và nhanh chóng tẩy sạch các vết bẩn khó chùi Nơi dĩ xét Và những mảng vôi bám Ba ơi, sao ba mang kiến trong nhà vậy Bởi vì phòng tắm sáng và sạch quá Và còn có hương thơm bạc hà tươi mát nữa Con vịt diệt trùng 100%